Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021, tức ngày 4 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm thìn, tháng giáp ngọ, năm tân sửu. Còn giáp xung ngày nhâm thìn hôm nay là bính tuất, giáp tuất, bính dần. Còn giáp xung tháng giáp ngọ là mậu tý, nhâm tý, canh dần. Một, Tử vi tuổi tý, tam hợp phù trợ, vận trình hôm nay của người tuổi tý nhờ vậy cũng sáng sủa và thuận lợi hơn không ít, bạn hăng hái trong công việc và nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người. Bản mệnh rất quyết đoán nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay, nhưng cũng chính vì vậy mà những quyết định của bạn thường khá hấp tấp. Đừng quên tham khảo ý kiến của người xung quanh để có cái nhìn tổng quát nhất nhé. Kiếp tài cảnh báo về nguy cơ mất tiền mất của trong thứ năm này của những chú chuột. Bản mệnh nên thận trọng trong những quyết định đầu tư, kinh doanh. Cơ hội không thể bỏ lỡ nhưng đừng khiến mình trở nên mù quáng. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Thân. 2. Tử vi tuổi Sửu. Chính quan cho thấy tuổi Sửu là người có tinh thần trách nhiệm cao, một khi đã được phân công nhiệm vụ gì là không bao giờ có thái độ đùn đẩy, trốn tránh. Tuy nhiên cục diện Thìn Sửu tương phá là nguyên nhân khiến tài lộc của người tuổi Sửu có nguy cơ thất thoát nghiêm trọng. Bản mệnh không nên chi tiêu quá hào phóng vào những việc không thực sự cần thiết. Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của con giáp này không được tốt, để đảm bảo sức khỏe, bạn không nên suốt ngày chỉ cắm mặt vào máy tính và công việc, đôi khi nghỉ ngơi một lúc đến khi quay lại làm việc mới thực sự hiệu quả. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần, Thực thần xuất hiện trong tử vi ngày chủ nhật của người tuổi dần báo hiệu tin vui tiền bạc cho con giáp này. Hôm nay là ngày thu được thành quả sau quãng thời gian cố gắng rất dài vừa qua của bạn. Đặc biệt, những người làm nghề tự do có thể phát tài một cách nhanh chóng. Những quyết định đúng đắn từ trước đó đã giúp bạn nhận được kết quả hiện tại. Bản mệnh hoàn toàn xứng đáng với những gì mình nhận được trong ngày hôm nay. Trái ngược với may mắn về tài lộc, chuyện tình cảm của những chú hổ gặp không ít trục trặc. Mộc khắc thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia không quá yên bình trong ngày hôm nay. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn cần bình tĩnh nghe nửa kia giải thích chứ không nên chỉ nghe theo lời bàn ra tán vào một chiều như vậy. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Trong ngày hôm nay thìn mão tương hại, người tuổi mão dễ đánh mất bình tĩnh trong hôm nay. Bạn to tiếng với mọi người dù nguyên nhân chẳng có gì to tát. Điều này khiến mọi người cảm thấy không dễ chịu khi làm việc chung với bạn. Thương quan xuất hiện cho thấy con giáp này đang phải trải qua giai đoạn khá khó khăn cho những quyết định nên nhớ rằng, có tham vọng là tốt, nhưng bất chấp tất cả để theo đuổi tham vọng không hẳn là điều tích cực đối với bạn trong thời điểm này. Ngũ hành xung khắc khiến tình duyên của bạn khá lận đận. Người đến rồi lại đi khiến bạn liên tục cảm thấy cô đơn và hụt hẫng. Thiết nghĩ, bạn nên dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm và tập trung vào con đường sự nghiệp của mình ở hiện tại thì hơn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. năm Tử vi tuổi thìn, Thìn, Thìn tự hình nhắc nhở người tuổi Thìn cần xem lại cách làm việc của mình. Dường như bạn đang có phần cứng nhắc và bảo thủ khi luôn muốn người khác làm theo ý của mình. Điều này khiến cho bạn khó có thể hợp tác thuận lợi với mọi người. Khi làm việc chung, chúng ta cần đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, đồng thời cố gắng điều chỉnh để hài hòa mối quan hệ giữa đồng nghiệp, đối tác với nhau. Nếu không thể dung hòa tốt mối quan hệ thì rất có thể, con đường thăng tiến của bạn sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là trong ngày có họa tiểu nhân do thiên quan gây ra như hôm nay, những chú rồng càng cần hành động cẩn trọng và chú ý từng lời ăn tiếng nói để tránh những chuyện thị phi từ trên trời rơi xuống. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thân, rộng. 4. Tử vi tuổi mão Trong ngày hôm nay thì mão tương hại, người tuổi mão dễ đánh mất bình tĩnh trong hôm nay. Bạn to tiếng với mọi người dù nguyên nhân chẳng có gì to tát, Điều này khiến mọi người cảm thấy không dễ chịu khi làm việc chung với bạn. Thương quan xuất hiện cho thấy con giáp này đang phải trải qua giai đoạn khá khó khăn cho những quyết định. Nên nhớ rằng, có tham vọng là tốt, nhưng bất chấp tất cả để theo đuổi tham vọng không hẳn là điều tích cực đối với bạn trong thời điểm này. Ngũ hành xung khắc khiến tình duyên của bạn khá lận đận. Người đến rồi lại đi khiến bạn liên tục cảm thấy cô đơn và hụt hẫng. Thiết nghĩ, bạn nên dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm và tập trung vào con đường sự nghiệp của mình ở hiện tại thì hơn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. bảy Tử vi tuổi ngọ. Chính tài trợ mệnh, tuổi ngọ nhờ vậy mà đón những tin vui về tiền bạc. Hôm nay, tài lộc dồi dào, tiền bạc may mắn và các kế hoạch của bạn sẽ dần thu được kết quả khả quan. Bạn hãy mạnh dạn thực hiện các mục tiêu ấp ủ từ lâu của mình. Hỏa sinh thổ thì đường tình duyên của bản mệnh cũng vô cùng may mắn,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 dưới tác động của thìn mùi tương hình, người tuổi mùi rất dễ gây mất lòng người khác. Bản mệnh quá tự tin vào khả năng nhìn xa trông rộng của bản thân nên khăng khăng làm mọi việc theo ý mình, chẳng biết tôn trọng ý kiến góp ý của mọi người xung quanh mình. Chính quan độ mệnh vốn mang tới cho bản mệnh những sự thuận lợi nhất định trên đường công danh sự nghiệp. Song bản mệnh không biết tận dụng thời cơ nên tự gây khó khăn cho bản thân, khiến bạn phải mất nhiều công sức hơn để đạt được điều mình muốn. Thổ khí vượng báo hiệu có những dấu hiệu không tốt về sức khỏe, Thay vì cố sức làm việc không ngừng nghỉ thì bạn nên nghỉ ngơi, tránh làm việc quá nhiều gây ảnh hưởng không tốt tới thể lực của mình. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tỵ, Ngọ. 9. Tử vi tuổi thân. Trong ngày thìn thân bán hợp, chuyện tình cảm của người tuổi thân nhờ vậy gặp nhiều may mắn hơn. Đôi lứa khăng khít, người độc thân được đào hoa dẫn lối, cho bạn cơ hội được gặp gỡ nhiều người khác phái và lựa chọn người thực sự phù hợp với mình. Hôm nay, thiên ấn đang ở bên và hỗ trợ bản mệnh trong công việc của mình. Dù nhiều vấn đề đồng loạt nảy sinh ngoài dự kiến nhưng bản mệnh vẫn giữ được sự bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Hãy cố gắng thể hiện năng lực của bản thân ngay khi đang có cơ hội. Đừng ngại ngần nếu bạn tỏa sáng giữa đám đông, bởi thành công là do mình tự tay giành lấy. Không phải ai cũng may mắn có được thành công như bạn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Nhị hợp, người tuổi dậu đón nhận những tia hy vọng mới cho việc hợp tác làm ăn. Quý nhân chỉ lối dẫn đường, giúp cho con giáp này gặp đúng được người cần gặp, nói đúng được việc cần nói. Khi đã có người cùng chung chí hướng thì có lẽ mọi gánh nặng cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Bản mệnh cảm thấy những thành công bước đầu chính là dấu hiệu cho thấy bản thân đang đi đúng hướng và càng thêm tự tin hơn vào tương lai. Khả năng thăng tiến trong ngày của bản mệnh cũng khá cao, Tuổi dậu hãy tập trung vào thứ mình giỏi nhất để chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên, giành lấy cơ hội hiếm có cho sự nghiệp thăng hoa. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Thìn Tuất tương xung, người tuổi Tuất sẽ cảm thấy căng thẳng và nóng nảy khi làm việc. Bản mệnh có nhiều suy nghĩ tiêu cực nên có những hành động thiếu kiểm soát, gây rắc rối cho chính bản thân mình,